Chào bà con, kính chúc bà con ngày mới tốt lành Sau đây là tin ờ, giá lúa gạo hôm nay ngày 5 tháng 2 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh tăng Hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng cho đến 9.700 đồng trên kg Gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng trên kg Cám khô 8.650 đồng Giá tắm 9.600 đồng trên kg mà hàng lúa cụ thể An Giang là OM 5451 6.600 đồng đến 6.800 đồng Đài thơm 6.800 đồng đến 7.000 đồng Nàng hoa chính giá 6.900 đồng đến 7.100 đồng OM 18 6.800 đồng đến 6.900 đồng Nước khô Long An 9.000 đồng đến 9.200 đồng Nước khô An Giang 8.400 đồng đến 8.600 đồng Lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng IR504 6.200 đồng đến 6.300 đồng nàng hoa chính giá 6.600 đồng đến 6.800 đồng IR504 khô 6.500 đồng nếp tươi An Giang 7.000 đồng đến 7.200 đồng nếp tươi Long An 7.850 đồng đến 8.000 đồng giá gạo thường là 11.500 đồng cho đến 12.500 đồng trên kg thơm jasmine 15.000 đồng đến 16.000 đồng gạo sóc thường 14.000 đồng nếp ruột 14.000 đồng đến 15.000 đồng gạo nàng ngang 20.000 đồng thơm thái hàng dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng hương lai 19.000 đồng gạo trắng thông dụng 14.000 đồng nàng hoa 17.500 đồng sóc thái 18.000 đồng thơm đại lâu 20.000 đồng gạo nhật 20.000 đồng cám giá 7.000 đồng cho đến 8.000 đồng trên kg trên đây là bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 5 tháng 2 đã đến đây là hết kính chúc bà con nhiều sức khỏe mua mày băng đắc chúng mùa được giá tạm biệt bà con